Alo alo. Sư cầu Hoàng Lan xin chào tất cả quý vị anh chị em nhé. Và hiện tại là 22 giờ 58 phút ngày 28 tháng 10 năm 2019. Thì trên hình quý vị và các bạn là kênh của soi cầu Hoàng Lam nhé. Mọi người những ai đang xem một kênh coi được kênh thì ấn cho Hoàng Lam một nút đăng ký kênh, một nút tham khảo. Để tham khảo những câu kèo Hoàng Lam bắt nhé. Thì hôm nay ngày 28 tháng 10 thì Nam xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay đã chiến thắng cặp lô tham khảo ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được cặp lô tham khảo 31 hai nháy nha mọi người nhé còn độc thủ lô và đề thì chúng rất tiếc chính xác là chúng ta đã gáy cầu 68 ngày ăn thông thì Nam sẽ đi phần soi cầu chốt số cho ngày 29 tháng 10 năm 2019 thì để như trên màn hình quý vị đang thấy ngày mai ngày 29 thì Nam sẽ bắt độc thủ lô 15 và cặp sông thủ lô 54 12 mọi người nhé Trên màn hình quý vị này. Cặp cầu cái cầu này nó chạy được khá là dài nha mọi người nhé ba ngày thôi nhưng mà lâu lâu chạy rất là dài và chạy toàn chạy độc thủ hai nháy nha mọi người ạ. Để đi vào ngày này thì Nam sẽ bắt độc thủ lô 15 và sông thủ lô 54 12 Cầu lô tham khảo cho ngày mai sẽ là bốn mươi năm nha mọi người bốn mươi năm bốn mốt D chạm 4 và chạm 7 khung hai ngày ngày mai sẽ là ngày cuối mọi người có thể vào chậm 7 chậm 4 nhá Ngày mai chúng ta sẽ có chậm 4 Với cấp D 48 84 nha mọi người Thì những ai đang xem được kênh của Hoàng Nam Thì để cho Hoàng Nam một nút comment Một nút đăng ký Còn những ai đang thực sự xa bờ lẫn số Thì các bạn theo số Zalo 0911 516 412 với câu lô ăn thông. Đảm bảo mọi người khi vô nhóm sẽ được thống kê số lợ và theo dõi giúp đỡ đến khi về bờ nha mọi người. Thì bây giờ cũng muộn rồi, Nam chỉ nên video được một tí rồi chốt số cho mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày chiến thắng rực rỡ, đại thắng. Về bờ trong ngày 29 tháng 10 năm 2019 nhé.